Xin chào toàn thể anh em thì ờ, quay trở lại về cái môn chơi về tài xỉu thì anh em biết rồi là không phải là những cái sân chơi nào anh em cũng có thể là mang nắp đĩa quân hột vào trong những cái sân chơi được thì ờ, đối với những cái sân chơi mà anh em không thể nào làm chủ được thì làm cách nào để anh em có thể thắng được những cái sân chơi đấy thì đến cái đoạn video ngày hôm nay tôi sẽ chia sẻ cho anh em để giúp anh em thắng được tất cả những cái sân chơi tài xỉu đây là những cái dòng máy nghèo tài xỉu vừa rồi tôi mới nhập về thì tôi muốn giới thiệu cho anh em thì ờ, tôi nói qua về nguyên lý hoạt động của những cái dòng máy nghe của tài xỉu này thứ nhất là sau khi người ta lắc xong thì máy có thể là nghe những hột tài xỉu và sau đó là phân âm và chuyển sang chế độ là báo dung cho anh em thì đối với một số những anh em ấy, vừa rồi gọi điện hỏi tôi là những cái hột mà người ta sử dụng những hột công chuyện hay là những sân chơi đấy thì là máy có nghe được không thì tôi cũng trả lời luôn với anh em là tất cả những hột từ hột chợ cho đến những hột công chuyện máy đều có thể nghe và phân âm và chuyển sang chế độ là báo dung cho anh em thì bây giờ tôi sẽ test luôn về cái dòng máy nghe tài xỉu này thì đây tôi sẽ chuẩn bị là những hột tài xỉu chợ hoàn toàn bình thường này tôi ngâm qua nước muối này nổi này bây giờ tôi vớt ba hột bình thường này cho anh em này và rửa qua nước lạnh này thì anh em à, nào mà loan tay hoặc là anh em à, không nguồn được tất cả những cái hột tài xỉu vào trong những sân chơi hoặc lắp đĩa hoặc là anh em không chặn tay vào những hột tài xỉu được thì là anh em sử dụng những cái dòng máy nghe này là anh em hoàn toàn giành được chiến thắng rồi thì đây tôi sẽ test luôn để cho anh em xem luôn về cái độ hiệu quả của cái bộ đồ này để tôi trước khi test thì đối với một số những anh em ấy mà chưa biết cách kiểm tra như nào là hỗ trợ thì đây anh em có thể xoay đèn này những hỗ trợ sẽ trong suốt như này anh em nhìn rõ không anh em nhìn có rõ không đây anh em nhìn này những hột trợ sẽ trong suốt như này còn những hột đục thì là đấy những đồ công chuyện còn đĩa thì là anh em mới anh em cứ dùng cái đèn này anh em soi này không phát hiện cái tang thích gì đấy. về lắp này hoàn toàn là bình thường anh em nhìn không thì bây giờ đây tôi sẽ thử luôn, luôn lâm châm cho anh em này chân hoàn toàn không ít này bây giờ tôi sẽ bật cái máy nghe của tài xỉu lên để test luôn cho anh em và tôi để trực tiếp ở đây để cho anh em cảm nhận luôn về cái nhịp rung của nó thì tôi nói qua là cái nhịp rung của nó là báo một rung thì anh em cứ đánh như tôi để xỉu báo hai rung thì anh em đánh tài rất là đơn giản thôi tôi bật lên cho anh em tôi đánh cho anh em vài tiếng này chắc anh em tiếng đầu tiên này ai lắc được không quan trọng người lắc như tiếng này là máy báo tôi là một rung thì mở tiếng đầu tiên xem có chuẩn xác không thì một tung là anh em đánh xỉu này chuẩn xác tiếng đầu tiên này một một hai này tiếng thứ hai cho anh em này sau khi nó nghe tiếng hột và sau đó phân âm và chuyển sang chế độ là báo rung cho anh em một rung vẫn đánh xỉu mà anh em xem này một ba và năm tiếng tiếp theo anh em này như tiếng này máy báo loạn thì hai rung liên tục thì anh em ba rung liên tục thì anh em có thể bỏ tôi này 10 nút tiếng tiếp theo anh em này tiếng này coi bỏ này tiếng tiếp theo anh em này những tiếng nào nó báo rõ ràng thì anh em đánh hai dung thì anh em đánh cho tôi về tài này khẳng định với anh em 100 trăm về tài này mở anh em xem này một năm và sáu tiếng tiếp theo anh em này thì những cái dòng máy nghe này thì nó chỉ đạt cho anh em là tối đa là từ 80 90 phần trăm thôi không thể nào đạt chuẩn 100 trăm được Đấy, như tiếng này máy báo một rung thì anh em lại đánh tiếp tục cho tôi về xỉu này một ba và ba tiếng tiếp theo anh em này máy báo hai rung thì anh em lại đánh cho tôi về tài rồi khẳng định anh em này tiếp tục anh em đánh cho tôi về tài này 556 thì đối với một số những anh em ấy mà tôi để trực tiếp ở đây thì là đôi khi một số anh em gọi điện là buổi là máy rung như thế thì anh em sợ chơi đêm tối hoặc chơi những chỗ đông người ấy hoặc là người ngồi bên cạnh người ta nghe thấy những nhịp rung đấy thì anh em không chơi được thì bây giờ tôi sẽ cầm trực tiếp trên tay để cho anh em cảm nhận luôn về cái nhịp rung là hoàn toàn anh em không có thể là nghe được những nhịp rung đấy chỉ anh em nào cầm máy này thì anh em mới có thể là biết được những nhịp rung thôi để test cho anh em này Đấy, anh em có nghe nhịp rung không máy báo hai rung thì anh em đánh cho tôi về tài này ba bốn và năm tiếng tiếp theo anh em này anh em có nghe nhịp rung của nó máy vẫn báo hai rung rất là đơn giản anh em lại đánh rơi về tài này Đấy, sai tiếng này tiếng tiếp theo anh em này Đấy, máy báo hai rung thì anh em lại đánh tài này 4 4 và 6 tôi test anh em một hai tiếng cuối này máy báo hai dung anh em lại đánh cho tôi tất tay về tài này một năm và sáu 12 lút, các anh em tiếng cuối này máy vẫn báo hai dung thì anh em lại đánh cho tôi về tài rồi mở anh em tiếng cuối này bốn năm sáu 15 lút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 tài xỉu hay là bầu cua hay sóc đĩa hay bài lá anh em cứ gọi trực tiếp tôi tôi sẽ tư vấn cho anh em tất cả những đồ chơi kể cả anh em mua hay không mua cái đấy là quyền của anh em thì à, cảm ơn anh em đã theo dõi qua những cái video của tôi xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những cái video tiếp theo đấy